xin chào tất cả anh chị và các bạn làm yêu kính chào dạ mừng vâng, à, toàn thể anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh máy cắt nhôm CNC đây là một kênh chuyên cung cấp về tất cả những sản phẩm máy làm từ nhôm và nhựa uy tin bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay ngoài ra kênh này còn hỗ trợ xử lý khắc phục tất cả những tình trạng của máy trong quá trình vận hành và sử dụng và hôm nay thì em à, sẽ review cho tất cả anh chị và các bạn tổng kho máy cắt nhôm hai đầu lớn nhất thị trường Việt Nam hiện nay với đầy đủ tất cả những dòng máy để phù hợp cho anh chị và bạn có thể lựa chọn từ những dòng máy cắt nhôm hai đầu 05, 06 giá rẻ phù hợp với những cơ sở sản xuất làm cửa nhôm uh, ít việc và với uh, vốn đầu tư ít thì chúng ta có thể đầu tư được những dòng máy như thế này và ngay sau đây thì uh, anh chị và bạn hãy cùng uh, em đi uh, tham quan chi tiết từng dòng máy một thì anh chị có thể uh, cảm thấy là phù hợp với những dòng máy nào chúng ta có thể uh, đầu tư nó dễ dàng hơn trước mặt anh chị và các bạn đây là những dòng máy cắt nhôm hai đầu 05m phù hợp với tất cả những cơ, cơ, sở sản xuất thứ nhất là vốn đầu tư ít và khối lượng công việc thì nó không quá nhiều thì anh chị và các bạn có thể đầu tư những dòng máy như thế này rất là phù hợp và sẽ thu hồi vốn rất là nhanh không bị năng À, không đầu à, tư gọi là quá lãng phí ừ, Đấy, đầy đủ tất cả những dòng máy và chủng loại cho anh chị và các bạn có thể lựa chọn và tiếp theo đây thì là một dòng máy cắt nhôm hai đầu mang mã số là F66 với phiên bản cải tiến mới của năm 2020 với dòng này thì à, giá thành nó sẽ cao hơn một chút và khối lượng công việc thì anh chị và bạn cái đầu mới làm việc với ờ, tốc độ uh, nhanh và nhiều hơn Với được uh, với thiết kế mẫu mã như uh, 08S với thiết kế giống như kiểu là 08S thì uh, với hệ thống đĩa cắt là 420 công suất là 1,5 kW và phía trên này thì nó là máy cắt nhôm hai đầu mang một số là F55 dòng phiên bản máy cắt nhôm hai đầu hoàn thiện nhất của dòng 05S và đang được bán rất là chạy trên thị trường Việt Nam hiện nay. Đây là những cái dòng phân khúc là giá rẻ phù hợp với khối lượng công việc à, vừa và nhỏ. Thì chị và các bạn đầu tư những dòng máy như thế này thì là rất là hợp lý. Và tiếp theo nữa thì ờ, đây là những dòng máy với công suất làm việc lớn hơn anh chị và bạn nếu có vốn đầu tư hoặc là khối lượng công việc nó nhiều hơn một chút thì chúng ta có thể đầu tư những dòng máy cắt nhôm hai đầu 08S này với thiết kế rất là chắc chắn và khỏe và đảm bảo sự thích uh, ờ, thẩm mỹ cao và cái độ bền sự ổn định trong quá trình chúng ta vận hành và làm việc nó sẽ ờ, đảm bảo hơn rất là nhiều thì chúng ta anh chị và bạn đầu tư ờ, những con máy cắt nhôm hai đầu 08S như thế này đó thì sẽ không bị lỗi thời không cần phải đầu tư không cần phải uh, nâng cấp hay là thay đổi gì nữa đây là những dòng máy cắt nhôm hai đầu 08m phiên bản mới nhất của năm 2020 và tiếp theo đây thì là dòng máy cắt nhôm hai đầu 09S với công suất là 2,2 kW trên một đầu máy lưỡi cắt là 450 lưỡi cắt qua quen công nghệ của Nhật Bản và máy sẽ được cắt được hai góc ba góc 45, 90 và 135 độ với đây là những dòng phân khúc là giá tầm trung để anh chị và các bạn có thể đầu tư và tiếp theo đây nữa thì là những dòng hàng cao cấp phù hợp với lại khối lượng công việc uh, nhiều với đây là trước mặt anh chị và các bạn đây là máy cắt nhôm hai đầu mang mã số là F88 phiên bản cải tiến và là phiên bản full option của dòng máy cắt nhôm hai đầu 8 m trên thị trường Việt Nam hiện nay với công suất trên mỗi một đầu máy là 3 kW và hai đầu máy là 6 kW và sử dụng hệ thống ờ, motor vuông công nghệ của Italia sẽ đảm bảo phù hợp cho tất cả những cơ sở sản xuất làm việc với khối lượng công việc là lớn và tiếp theo đây nữa thì ờ, anh chị các bạn hãy đến với những dòng hàng cao cấp hơn với ờ, chất lượng và giá thành nó rất là hợp lý phù hợp với cho tất cả những cơ sở sản xuất làm việc với khối lượng công việc với những công trình lớn. Đây là những dòng máy cắt nhôm hai đầu mang mã số là F99. Đây là một dòng phiên bản full option và và, và là phiên bản hoàn thiện của dòng máy cắt nhôm hai đầu 08 09S trên thị trường Việt Nam hiện nay. Với ờ, công suất trên mỗi một đầu máy là 3 kW và hai đầu máy là 6 kW và sử dụng hệ thống motor là motor vuông công nghệ của Italia và hệ thống đẩy nữa ra vào hệ thống dây vuông thân bệ là hoàn toàn bằng à, sắt hộp để đảm bảo cái sự chắc chắn sự cứng cáp và sự ổn định lâu dài và đảm bảo cái độ chuẩn xác là tuyệt đối 100% đây là một dòng hàng đang được ờ, bán chạy nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay và là những dòng hàng được đánh giá là những sản phẩm tốt nhất sử dụng ổn định nhất trong trong số những dòng ờ, máy cắt nhôm hai đầu 09 trên thị trường Việt Nam hiện nay. Và tiếp theo nữa thì ờ, trước mặt anh chị và các bạn đây là một con máy cắt nhôm hai đầu mang mã số là F99 CNC với hệ thống ờ, làm việc hoàn toàn trên cái bảng điều khiển. Và ngoài ra thì sẽ có sự cải tiến mới đó là khi chúng ta vận hành khi chúng ta cắt xong thì sẽ có cái mã in ra sau đó là sẽ dán lên từng cái sản phẩm một để chúng ta khỏi không bị nhầm lẫn nếu khi làm việc và cắt với số lượng là nhiều hoàn toàn tự động trên cái hệ thống bảng điều khiển và lập trình trên màn hình CNC với hệ thống điện là Mitsubishi của Nhật Bản đảm bảo sự ổn định thì chắc chắn và cái độ bền là rất là cao vâng và tiếp theo đây thì ờ, trên ờ, màn hình ờ, anh chị và các bạn đã theo dõi thì đây là một con máy cắt nhôm hai đầu nữ 500 đẩy từ dưới lên với công suất làm việc là thì là rất là lớn và độ độ chuẩn xác là rất là cao là 100% nó sẽ phù hợp cho tất cả những cơ sở sản xuất cũng như là công ty làm việc với khối lượng là nhiều với công trình lớn Đấy, thì chúng ta có thể đầu tư những dòng máy như thế này thì làm việc thì sẽ không bao giờ có tình trạng nó là bị ảnh hưởng về vấn đề nào chậm tiến độ đấy nếu cắt từ dưới lên trên thì nó sẽ cắt được tất cả những hệ nhôm tất cả những bản nhôm lớn từ nhôm ờ, thành vật dựng hay là nhôm cờ thủy lực hay là những cái bản nhôm đến 30 phân thì máy này vẫn có thể là cắt được công suất là 3 kW trên một đầu máy và hệ thống nước cắt là hệ thống nước cắt 500 đẩy từ dưới lên và tiếp theo nữa thì ờ, và tiếp theo nữa đây trước mặt anh chị và các bạn là toàn bộ đầy đủ những hệ thống máy từ máy phay đố phay khóa hay là máy ép bóc kỹ thuật số hay máy ép bóc CNC từ những dòng phân khúc giá rẻ hay là những phòng ờ, phân khúc cao cấp phù hợp cho tất cả cơ sản xuất Đấy, từ dòng phân khúc là tầm trung giá rẻ đến ờ, phân khúc và là cao cấp cho tất cả anh chị và các bạn có thể là lựa chọn phù hợp với mức đầu tư cũng như là khối lượng công việc của chúng ta để chúng ta đầu tư lựa chọn những dòng máy cho nó hợp lý và tiếp theo nữa thì đây là sẽ là hệ thống đường dập thủy lực gồm 28 và 29 dao làm cho quá cây nhảy của sinh khoa 55 93 PMA Zima Đấy. còn à, đây là những cái lý do tại sao anh chị và các bạn nên lựa chọn uh, Đây là một công ty cung cấp máy làm cửa nhôm cửa nhựa uy tín bán chạy số 1 trên trường Việt Nam hiện nay. Khi anh chị và các bạn uh, đến với uh, công ty Factor Việt Nam thì anh chị sẽ nhận được cái dịch vụ là miễn phí hoàn toàn. Vận chuyển máy về tận xưởng miễn phí, lắp đặt và chuyển giao công nghệ máy hoàn toàn miễn phí, hướng dẫn làm cửa nhôm, bảo hành lên đến 3 và 4 năm và chế uh, chế độ bảo hành thì là tốt nhất. Dịch vụ Ờ, vận chuyển cũng như là tư vấn là tốt nhất và nhiệt tình giá thành thì là tốt nhất trên trường Việt Nam hiện nay và có rất là nhiều những quà tặng ưu đãi dành cho anh chị các bạn khi đến với công ty Factor Việt Nam và chúng tôi luôn tự hào là đơn vị cung cấp những dòng sản phẩm máy tốt nhất và chất lượng nhất giá thành thì hợp lý nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay với uh, hai cơ sở khu vực phía bắc là bến xe nghĩa hà đông hà nội à, khu vực phía nam thì là gần công viên suối tiên quận 9 với đầy đủ tất cả những dòng sản phẩm để cho anh chị và các bạn có thể lựa chọn anh chị để biết thêm chi tiết cũng như là để được tư vấn thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình liên hệ với lại ờ, em Khải 0936 497 456 một lần nữa thì ờ, xin chào tất cả anh chị và các bạn anh chị ờ, thấy hay hãy đăng ký kênh và chia sẻ để được theo dõi cũng như là xem thêm nhiều những video mới hơn còn lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại